Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi phong thủy thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021, tức ngày 19 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Còn giáp xung ngày Mậu Dần hôm nay là Canh Thân, Giáp Thân. Còn giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ tư này, người tuổi Tý có thể sẽ không cần phải quá mức lo lắng về vấn đề tài chính khi mà chính tài đang ở bên mình. Thu nhập vững vàng và ổn định, bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, Giữa không khí căng thẳng trong mùa dịch bệnh, ít nhất thì người tuổi Tý vẫn có việc để làm, vẫn có tiền để tiêu, tuy nhiên bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, đừng phung phí quá mức nhé. Thủy sinh xuất cho mộc cho thấy những cơn sóng ngầm trong cuộc sống gia đình của con giáp này. Người tuổi Tý không hiểu tại sao đối phương vẫn chưa hài lòng với những gì mình đang có nhưng lại không biết cách mở lời. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu, trong ngày thứ tư này, người tuổi Sửu đang có nguy cơ hao tiền tốn của do kiếp tài khiến cho bạn trở nên mù quáng, chẳng hề nhìn thấy cạm bẫy phía trước. Ham cái lợi trước mắt và giờ là lúc mà con giáp này phải trả giá. Bạn cần phải lấy đây làm bài học xương máu cho mình, tiền bạc mất đi có thể làm lại được nhưng có nhiều thứ thì một đi không trở lại. Đừng gục ngã mà hãy cố gắng để đứng dậy để bước tiếp. Ngũ hành bất dung, trong ngày hôm nay đường tình duyên của bạn đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Mâu thuẫn tình cảm gia đình càng ngày càng gay gắt hơn, con giáp này không biết cách để dung hòa các mối quan hệ, bạn bối rối khi đứng ở giữa, có thể còn khiến cho đối phương thêm thất vọng về mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi, ba. Tử vi tuổi dần, Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi dần trong ngày 31 tháng 3 năm 2021 này thiên quan xuất hiện nhắc nhở tuổi dần đừng để cảm xúc đi quá đà, mù quáng nghe theo lời người không đáng tin, khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế mà tiêu biến, chẳng có cách nào để ngăn cản. Lời của kẻ tiểu nhân không thể lúc nào cũng tin được, tốt nhất là không nên tin. Con giáp này cần phải biết được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, hãy học cách phân biệt những người xung quanh mình để giảm bớt nguy cơ mắc sai lầm. Mộc khí vượng là điểm báo xấu về sức khỏe của người tuổi dần. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vì ăn uống kém ngon miệng, không thực sự thoải mái khi nghỉ ngơi, tinh thần cũng có phần xa sút. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão đang có được nhiều may mắn trong cả chuyện tình cảm và công việc. Tam hội cục sẽ dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được người mình thực lòng thương yêu. Các cặp đôi cũng sẽ cảm thấy cần phải sống bên cạnh nhau thay vì ký yêu đương mãi. Bạn mong muốn thật nhiều hạnh phúc sẽ đến trong căn nhà nhỏ tổ ấm của riêng hai người trong tương lai không xa. Chính quan đảm bảo về khả năng thăng tiến sắp tới của người tuổi mão. Con giáp này đủ tự tin về năng lực của mình và nỗ lực kể cả trong ngày cuối tuần. Bạn dám tiến hành những kế hoạch có vẻ mạo hiểm nhưng thực sự thì bạn đã lên sẵn đường đi nước bước. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. năm Tử vi tuổi Thìn. Tuổi Thìn có một ngày thứ tư với nhiều niềm vui bất ngờ. Thìn dần tương hội, người ấy có thể bày tỏ tình cảm với bạn trong ngày hôm nay mà chính bạn cũng không thể ngờ rằng lại có được tình yêu nhanh chóng đến thế. Tỷ kiến xuất hiện sẽ khiến cho tuổi Thìn đánh mất đi sự tỉnh táo của mình mà có phần ảo tưởng về bản thân. Nghe lời tăng bốc của kẻ xấu bụng, bạn có thể cho rằng mình có năng lực vượt trội hơn người, sự mù quáng, quá tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu sẽ khiến bạn vội vã đổ tiền vào nơi không đáng tin, nguy cơ thua lỗ là vô cùng lớn. Nghe lời kẻ xấu nhưng bạn bè, người thân khuyên can bạn lại bỏ ngoài tai, đây là hậu quả khó có thể tránh khỏi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Xem tử vi ngày thứ tư của 12 con giáp người tuổi tỵ trong ngày hôm nay cảm thấy bức bối khi mà chuyện tình cảm chẳng hề diễn tiến theo như mong đợi. Cục diện tương hại sẽ khiến cho bạn có những quyết định không được sáng suốt cho lắm. Người tuổi tỵ không muốn phải tranh cãi quá nhiều, nhưng thực sự thì có những vấn đề cần phải nói rõ ràng, nếu không sự mù mờ sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng tệ hơn. Với con giáp còn độc thân có thể sẽ tạm chấp nhận cuộc sống cô đơn hiện tại và từ chối những lời giới thiệu, mai mối của người quen. Bạn chán nản và sợ hãi khi nhìn thấy nhiều bi kịch cuộc sống khi hôn nhân tới. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, sửu, 7. Tử vi tuổi ngọ, Xem từ vi phương Đông, trong ngày quý nhân tam hợp xuất hiện, người tuổi ngọ sẽ thấy chuyện tình cảm cá nhân của mình đang được mọi người ủng hộ, từ người thân đến bạn bè bạn đều có cảm tình tốt với người bạn yêu. Đây là điều khiến bạn cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Còn gì đáng mừng hơn khi những người mình yêu quý cũng lại yêu quý nhau. Và tình cảm của bạn và người ấy cũng nhờ thế mà dễ bề thăng hoa hơn. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, nếu tìm được người tâm đầu ý hợp với mình thì tuổi ngọ hãy nắm giữ cơ hội thật chặt nhé. Đừng để trái tim mình đi lang thang mãi nữa, dù sao bạn cũng sẽ cần một nơi để trở về, Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dần, Mão, Tuất, 8. Tử vi tuổi Mùi. Kiếp tài xuất hiện làm ngáng trở chuyện kiếm tiền của con giáp này. Người tuổi Mùi có thể mất khá nhiều thời gian để có thể có được nguồn thu nhập ít ỏi nhưng còn tạm đủ trang trải cho mình, tuy nhiên để sống sung túc no đủ thì còn khó lắm. Tử vi ngày thứ 4 này có thể sẽ khá khó khăn với tuổi Mùi khi mà cả chuyện tiền bạc và tình cảm đều diễn tiến không theo đúng ý bạn. Mộc thổ khác nhau, có những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng sinh tranh cãi, Người tuổi mùi thiếu kiên nhẫn mà không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương, trong khi người kia cũng không muốn phải hết lần này đến lần khác nín nhịn, từ đó mối quan hệ càng ngày càng dạn nứt. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi, 9. Tử vi tuổi thân, Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi thân không mấy quan tâm đến cảm xúc của người ở bên cạnh mình, có lẽ vì thế mà tình cảm đôi bên có phần phai nhạt, không thực sự có được cảm giác của tình yêu. Ngoài ra trong ngày thứ tư này, bản mệnh dễ dành quá nhiều thời gian cho những việc riêng tư thay vì dành thời gian cho người mình yêu. Bạn cần phải xem xét lại chính bản thân mình, nếu không tình cảm sẽ dần tàn lụi. Thực thần tiếp sức, khả năng kiếm tiền của người tuổi thân càng ngày càng tốt hơn. Tài lộc của con giáp này chủ yếu đến từ may mắn, thế nên khi có cơ hội tới tay thì tuổi thân càng phải nỗ lực để nắm bắt. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu nên bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, bản mệnh có thể đang nóng giận nên mới nghĩ đến chuyện chia ly mà thôi, thực tâm bạn đâu có muốn vậy. Kim Mộc bất dung, đúng là có thể người bạn đời của bạn đang có những chuyện không nên không phải, nhưng chính bạn cũng có lúc mắc sai lầm mà, chẳng phải người ấy vẫn luôn bao dung, tha thứ cho bạn đó sao? Đừng lôi những chuyện đã qua ra để dằn vặt nhau. Không phải ai cũng tìm thấy được một nửa của mình, nếu bạn đã có được may mắn ấy thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có trong tay đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi chủ nhật của 12 con giáp, tuất dần bán hợp, tử vi hôm nay cho thấy tuổi tuất sẽ đi đến quyết định quan trọng, giúp cho mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến lên một tầm cao mới, hạnh phúc sẽ về với bạn nhanh thôi. Người tuổi tuất thực sự cảm thấy mình đã gặp được định mệnh của đời mình. Từ khi gặp nhau lần đầu tiên cho tới bây giờ, chưa bao giờ bạn thấy hối hận vì đã trao tình cảm cho đối phương, vậy thì còn gì phải chần chừ nữa. Tỷ kiến nhắc nhở con giáp này cần phải hiểu rằng không ai là người hoàn hảo, kể cả trong lĩnh vực mình có thế mạnh thì cũng vẫn có thể mắc sai lầm, cứ cố chấp, ngang bướng thì bạn còn mắc sai lầm, còn mất tiền hao của đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Xem tử vi thứ tư ngày mới của 12 con giáp, tuổi hợi được quý nhân lục hợp trao cho cơ may tìm được người yêu thương của mình. Con giáp này không cần phải cố ép bản thân theo bất cứ khuôn mẫu nào, cứ là chính mình thôi. Hôm nay người tuổi hợi sẽ có được thu nhập vững vàng nhờ thiên tài nâng bước,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 Thank you. Thank you.